chào quý vị đang đến với chương trình dinh dưỡng diệu kỳ phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ chiều thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị thân mến, từ lâu sữa non được ví như món quà dinh dưỡng kỳ diệu cho việc tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Chính vì thế, những năm gần đây, những sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch, nhất là các sản phẩm từ sữa non, đã được nhiều người dùng tin tưởng và lựa chọn để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Và để đi tìm câu trả lời vì sao sữa non lại có thể là thực phẩm tuyệt vời như thế, hãy cùng dinh dưỡng Diệu Kỳ tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Bạn có biết dinh dưỡng đóng một vai trò không nhỏ trong phòng và điều trị các bệnh lây nhiễm? Đó là giải pháp nâng cao miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể, giúp công tác điều trị bệnh hiệu quả hơn. Ngược lại, suy dinh dưỡng sẽ làm suy giảm miễn dịch, do đó các tác nhân gây bệnh có cơ hội lấn át sức đề kháng của cơ thể và phát triển mạnh lên vì vậy có thể nói tăng cường hệ miễn dịch là một trong những phương pháp phòng ngừa bệnh tật hiệu quả nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng thành phần dinh dưỡng có trong sữa non của bò mẹ có công thức rất gần với sữa mẹ tự nhiên là nguồn dinh dưỡng hiệu quả để hỗ trợ hệ thống miễn dịch không chỉ mang lại tác dụng đối với trẻ nhỏ, các sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch từ sữa non cũng góp phần tăng cường hệ miễn dịch cho mọi đối tượng. Bởi vì trong thành phần của sữa non chứa nguồn kháng thể tự nhiên dồi dào và yếu tố tăng trưởng quý giá, trong đó có kháng thể IgG bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm khuẩn. Quý vị thân mến, qua phóng sự vừa rồi có lẽ quý vị cũng đã hiểu được phần nào vai trò của sữa non và để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn vai trò của sữa non trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. tôi Vinh mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó là chuyên gia dinh dưỡng Thạc sĩ Hoàng Sách Đình đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam. Dạ, xin chào Thạc sĩ, rất vui được gặp Thạc sĩ trong chương trình ngày hôm nay ạ. À. Xin chào Tiết Vinh, à, xin chào tất cả quý vị khán giả. Tú Vinh cảm ơn thạc sĩ rất nhiều đã dành thời gian cùng đến tham gia với chương trình ngày hôm nay. Thưa thạc sĩ, Tú Vinh được biết là sữa non rất giàu dinh dưỡng và cũng rất tốt cho trẻ, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh. Nhưng mà Vinh vẫn đang thắc mắc là sữa non thì khác với sữa thường như thế nào ạ? À, cảm ơn câu hỏi của Tuyết Vinh. À, thưa quý vị khán giả, à, sữa non nó khác với lại sữa thường ở chỗ sữa non nó chỉ xuất hiện 72 giờ đầu tiên ở cá thể mẹ sau khi mà cá thể mẹ sinh ra con non và cái hàm lượng dinh dưỡng trong cái sữa non nó cũng có những cái dinh dưỡng giống như là sữa thông thường và về chất và đạm chất béo à, vitamin và khoáng chất nhưng mà với cái hàm lượng vượt trội cho nên chúng ta có thể thấy rằng sữa non có cái màu sắc nó màu vàng sậm và dạ. cái à, trạng thái của nó là hơi sệt à, nhưng mà ngoài ra trong sữa non nó có cái thành phần vô cùng quan trọng mà trong sữa thông thường không có đó là trong sữa non nó sẽ có cái kháng thể immunoglobulin còn gọi là IG và một cái yếu tố à, tăng trưởng thì hai thành phần này sẽ giúp cho con non khi mới ra đời là có thể là bảo vệ cơ thể của con non chống chọi những cái yếu tố gây bệnh từ môi trường ngoài cũng như là giúp cho con non phát triển rất là nhanh chóng trong thời gian đầu. Vậy thì với những thành phần đặc biệt như vậy, sữa non có vai trò cụ thể như thế nào trong việc tăng cường hệ miễn dịch thưa thạc sĩ? Kính thưa quý vị, chúng ta cũng biết rằng cơ thể của chúng ta có cái hệ miễn dịch tự nhiên. Thì hệ miễn dịch tự nhiên đó bao gồm những cái thành phần như là bạch cầu, à, tế bào lympho B, tế bào lympho T và đặc biệt là các kháng thể. Thì những thành phần này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta nhận diện được những cái à, mối nguy gây bệnh từ môi trường ngoài vào, chẳng hạn như là các vi khuẩn, vi trùng từ cái thực phẩm không an toàn và đặc biệt là những cái virus từ những cái dịch bệnh à, xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Như là hiện nay chúng ta thấy cái virus corona với cái dịch bệnh Covid-19 thì chúng ta cần phải chăm sóc cái hệ miễn dịch uh, của cơ thể chúng ta mỗi ngày thì à, chúng ta có thể là à, dùng thêm những cái chế độ bữa ăn uống đầy đủ dinh dưỡng tập thể dục hoặc là à, sinh hoạt lành mạnh dạ. thế thì chúng ta cần phải bổ sung thêm cái à, thực phẩm mà nó có thể cung cấp cho chúng ta những cái thành phần mà giúp à, tăng cường cái sức đề kháng cũng như là nâng cao cái sức khỏe yeah. Dạ. thì cái sữa non là nó có cung cấp cho chúng ta cái kháng thể immunoglobulin IgG yeah. Dạ. và cái này nó giống như một cái lực lượng à, chiến đấu tinh nhuệ vậy đó À, giúp cho cơ thể chúng ta là có thể là chống chọi hiệu quả hơn đối với lại các uh, virus dịch bệnh từ bên ngoài môi trường xâm nhập. Yeah. Dạ. Tôi Vinh được biết là hiện nay thì trên thị trường cũng có khá nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ sữa non. Vậy thì những sản phẩm này khác gì so với sữa non tự nhiên ạ? À? À, kính thưa quý vị, à, sữa non tự nhiên nó là dạng chất lỏng thì những cái sữa non mà thành phẩm chế biến thì nó là dạng sữa bột là bột sữa non thế thì cái yêu yêu cầu quan trọng là khi chúng ta à, chế biến cái sữa non dạng lỏng ra thành cái sữa non dạng bột chúng ta phải giữ lại được những cái thành phần dinh dưỡng tự nhiên có trong cái sữa non ban đầu thì đây là cái điều kiện à, tiên quyết nhất à, bởi vì cái sữa non à, dạng bột chúng ta có thể là bổ sung thêm những cái dinh dưỡng là vitamin khoáng chất à, nhưng cái thành phần dinh dưỡng tự nhiên là cái IgG và cái yếu tố miễn dịch thì chúng ta không thể nào bổ sung được cho nên trong quá trình chế biến thì chúng ta phải đảm bảo là giữ lại được những cái thành phần đó trong cái sữa non thành phẩm Thưa thạc sĩ, Vinh được biết là hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm Alpha Lipid Lifeline tại thị trường Việt Nam và sản phẩm này cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn. Vậy thì điều gì đã tạo nên sự khác biệt của sản phẩm này để tạo được vị thế trên thị trường? điều quan trọng khi các anh chị sử dụng cái sản phẩm bột sữa non thì cái đầu tiên nó là cái nguồn gốc yeah. Dạ. thì alpha lipid lifeline là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có thành phần sữa non từ New May Việt Nam có nguồn gốc là từ New Zealand à, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand thì các anh chị cũng biết New Zealand là đất nước à, hàng đầu trên thế giới về cái ngành về chế biến và xuất khẩu sữa cũng như là sản phẩm từ sữa à, cái thứ hai là cái công nghệ sản xuất thì ở New May họ sử dụng cái À, công nghệ tân tiến để đảm bảo giữ lại được cái thành phần kháng thể tự nhiên cũng như là yếu tố tăng trưởng yeah. Dạ. trong sữa non không có bị à, phá hủy qua cái quá trình là chế biến như là à, cô đặc à, sấy hay là phối trộn và cái cái thứ ba là như mình may có một cái công nghệ độc quyền đó là công nghệ alpha lipid thì với công nghệ này sẽ phối trộn những cái hạt à, chiết xuất từ từ sữa đó là phospholipid thì giúp bao bọc lại cái hạt sữa non chính vì vậy mà khi à, sữa non uống vào cơ thể chúng ta qua cái axit của dạ dày nó sẽ không có bị phá hủy thì như vậy nó sẽ bảo toàn là được cái thành phần kháng thể tự nhiên cũng như là yếu tố miễn dịch trong sữa non chúng ta được biết là việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể là một trong những cái vai trò rất là quan trọng và đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ Vậy thì với thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Alpha Lipid Lifeline thì đối tượng sử dụng có thể là những ai ạ? Thì Alpha Lipid Lifeline nó là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng theo cái quy định của luật pháp Việt Nam sử dụng cho trẻ trên 3 tuổi và người trưởng thành à, có cái công dụng là giúp tăng cường cái sức đề kháng cũng như là nâng cao cái sức khỏe. Trong một khẩu phần của Alpha Lipid Lifeline có thêm một tỷ cái lợi khuẩn hay gọi là probiotics. Yeah dạ thì sẽ giúp cho những người có vấn đề về hệ tiêu hóa sẽ cân bằng lại à, hệ à, vi sinh đường ruột của mình dạ. và cái thực phẩm bổ sung dinh dưỡng alpha lipid lipolite là anh chị có thể sử dụng vào mỗi buổi sáng trước khi à, chúng ta ăn sáng 30 phút thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái bữa sáng vừa tiện dụng mà lại vừa làm gì ạ? hỗ trợ tăng cường về cái sức đề kháng cũng như là nâng cao sức khỏe. Cho nên chúng ta có thể xem đây giống như là một cái bữa sáng kháng thể. Vậy thưa thạc sĩ, với tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều quan tâm đến việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, làm sao để chúng ta có sức đề kháng tốt nhất để phòng chống dịch bệnh. Vậy thì à, xin à, thạc sĩ có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả những giải pháp dinh dưỡng nào mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình? À, thưa các anh chị, là hiện nay dịch bệnh như chúng ta đã biết là à, chúng ta không có phân biệt được ai là người mắc bệnh Ờ, ai là người không mắc bệnh chính vì vậy mà cái vấn đề là phải tự ờ, bảo vệ cho cơ thể chúng ta là một điều rất là quan trọng thế thì chúng ta có thể là bảo vệ cái sức khỏe của cơ thể chúng ta theo hai cái à, giải pháp giải pháp thứ nhất là chúng ta phải bảo vệ từ bên ngoài đó là chúng ta phải đeo khẩu trang à, giữ khoảng cách 2 mét à, chúng ta rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc là những cái dịch à, sát khuẩn và cái giải pháp thứ hai là chúng ta thực hiện là phải bảo vệ cái sức khỏe từ bên trong đó là chúng ta cần phải à, ăn uống đầy đủ à, bữa ăn dinh dưỡng rồi chúng ta tập thể dục chúng ta sống lành mạnh dạ. và cái quan trọng là bổ sung thêm những cái thực phẩm mà có à, hỗ trợ cho cái sức khỏe về hệ miễn dịch của chúng ta tăng cường sức đề kháng cũng như là nâng cao sức khỏe chống chọi lại với dịch bệnh một lần nữa Tú Vinh cảm ơn thạc sĩ rất nhiều đã dành thời gian cùng tham gia với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Tuyết Vinh, cảm ơn quý vị khán giả. Và hy vọng là cuộc trao đổi ngày hôm nay cũng đã mang đến cho quý vị khán giả những thông tin hữu ích, đặc biệt là chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn vai trò của sữa non và biết cách bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể của mình, đặc biệt là giúp chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Quý vị thân mến, hy vọng với những thông tin vừa rồi, mỗi người có thể tự cải thiện sức đề kháng bằng nhiều cách thông qua nghỉ ngơi, tập luyện và bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Trong đó chế độ dinh dưỡng cân bằng, bảo đảm không bị thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu chính là chìa khóa để tăng cường sức khỏe và phòng chống các tác nhân gây bệnh xâm nhập.